NANI Bro NANI Bị kỳ kỳ quá à Dạ thằng Poppy khắc chế mình nha Thằng Silas khắc chế mình nha Rồi thằng Xét khắc chế mình nha đợt đợt mất Vì nó đúng kiểu là là là toàn tướng khắc chế mình không anh em ạ job. Còn gì đâu mà ăn hả em ơi lau xì lau xì lau rồi nửa phần máu rồi đó làm tí nhả bạn nhả làm tí nhả bitcoin anh em ạ quay của poppy mà lên mình phá rồi à. hả à ok ok ok chơi chơi chơi nó bạn ơi rồi một con bạc rồi bị chơi đó bị chơi đó đâu rã cưng hai mới ác chứ đây đây đây đây đây đây poppy poppy poppy poppy poppy poppy mèo mày đôi giày đó thằng này là đôi giày của tôi đó tôi giết nó để làm đôi giày của tôi đôi giày giày thằng em tao mà còn pha lính của thằng em tao mày kỳ cục thật sự one hit to die hay hay có tốt rồi hay có tốt rồi yên tâm rồi đó đi em này cảm giác yên tâm rồi đó đây đây đây đây đây đây đây, đây lon lon ơi ngàn pin cái gì mà pin pin pin củ què à gì bà sao bro mày mày ngay cả mày luông tao trời luông tao giàu nên tao sẽ chết được không đừng đừng có thử thách ơ nè nè nè nè mẹ cái chụp cái công chụp con này chuột mà nó đi săn mèo rồi phải không ác thực sự này thì đi săn này thì đi săn <laughs> sai người đó bạn ơi đi săn mày lần đầu tiên tôi chơi game tôi thấy con từ quyết nó đi săn như ly à một một một bro hất mình anh em nó hất mình anh em nhìn cái mặt là nó biết nó hất mình rồi cái mặt nó cứ nhìn mình thôi mà mấy ông đĩ không nó không có nhìn con kêu ra nó nhìn mình thôi kiểu nó hất mình về để nó chạy mà ngọt <laughs> trời ơi trong đầu hết rồi ơi nằm ở trong đầu em hết rồi chạy làm sao được mẹ xuống đây xuống đây xuống đây flash hút máu sớm anh em ơi tôi thấy địch à, càng lâu càng nguy hiểm lên kìa nó lên tôi kìa Oh. Ờ. Ui rồi, ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. đánh đánh đánh đánh đánh đánh có lulu có lulu không sợ đấy mày à có lulu mình không sợ lắm chết mẹ năm ngàn vàng đấy hả thôi ăn con này xong mà về luôn Ồ, thực ra thì nếu, nếu, nếu, nếu mà cái điểm cái điểm của đất tôi mà bình thường á thì thì thì ừ, nó nó nó dễ hơn còn mà điểm tôi nó hạng quá một game chỉ được có 11 12 điểm phải không một game được 12 điểm đấy đấy thì hôm qua mấy ông thấy rồi đó tôi lên kim vương 2 tôi win 4 game win 4 nhá win 4 là được uh, ờ, 40 mấy điểm thôi tức là một game 10 11 12 đó xong tôi thua hai game một game trừ 24 rồi không điểm về mo luôn điểm tôi nó về mo luôn mấy ông còn là tức là tôi chơi 6 game win 4 thua hai là tôi về mo tôi không có điểm hàm <laughs> quá cái cái điểm mẹ sao bro sao chả ra mít à không tính ra không được tính ra không được mai lấy chỗ thanh lon để bay ra chơi này tám này tám hai này lúc khó anh em nên hít thở sau để mà lấy lấy cái đầu lạnh anh em ạ không thực ra game này khó mình xanh nhưng mà mình dễ chết nó mà có focus mình là mình đi à có bút nha có bút nha bro thằng chua kìa thằng chua kìa thằng chua kìa chết à không dính thằng chuột với ông ơi không dính thằng chuột kìa ông ơi dính dính

Đấy. À, tìm vòng nếu chơi game lì thật sự Kiểu lì đâu Không biết mấy thằng đầu trâu mặt nhựa không? Đúng, đúng rồi, mấy thằng đầu trâu mặt nhựa <laughs> Gì bro? Em được đó, em được đó, em được đó, nó không đếm vào đâu nó đã giết nó luôn bớt vậy. đam đam tôi mạnh quá mấy ông ạ rồi đây đây mấy ông cho mấy ông nhìn nè cho mấy ông nhìn cho mấy ông nhìn nhìn cái có có cái gì đấy nói sai sai đây tôi cho mấy ông nhìn nè không biết nói cái gì luôn